trên bến đời nghe lòng dân dương cầu hò dòng sông nhà trôi êm qua cũng ngang cánh qua duyên dáng quê hương đẹp xinh áo em bà bà ngắm trăng ninh kiều để xa lòng luôn thương nhớ đất quê thanh bình muôn đời ấm tình miền tây tiền giang sông nước vui đôi bờ sông tiền dung đậm hương phù sa cho cây trái đơm hoa ngọt ngào lòng ta khi về thăm đất quê thanh bình gò công tân phước mỹ thoa lòng không mỏi xót xin khắc giao tim người ơi mai tôi về lòng nhớ thương hoài dàn cỏ đông một thuở liệt quanh dính hương quê mình thấm tươi màu cây lúa mới long mang dương mình lớn lên theo nhịp đời vui cả mau đất ngồi người xanh xanh thắm u minh giang tiếng cái nước năm cằn đẹp thay ánh trăng sông kèm đầm dơi tôm cá ngàn muôn lòng sao sai đắm tình thương đất nước mình ta đưa bước chân về hậu giang thương nhớ bao lâu rồi hương vị quê hương bưởi thơm ngọt lành xưa dòng về thăm xứ thơ châu thành thương làm sao dòng kinh ngã bãi ghe chiếu ngày xưa còn neo bên đó rồi qua phú quốc ghé núi tô châu mình về biển xanh hà tiên gió nghiêng nghiêng hòn phụ tử tiếng giang bao đời về kiên lương nghe lòng dân dương thương bến sông rò quào bao la tình biển bát đồng xa dùng đất bạc liêu xin nhắn dùm rằng lòng tôi yêu sáu cô giọng cô người ơi đàn ai vùng reo cung qua nhớ thương người nơi biển đình tan tình tan tình tình tan tan tính tình là tình tính tan bạc liêu là đất cơ cầu dưới sông toàn ca chúc trên bờ như là triều châu tan tình tan tình tính tan cho lòng lẫn lân mến thương nhiều dễ dùng trí tôn làm sao quên chờ mới người ơi dù xa xôi xin chớ quên dòng kinh vĩnh tế mến thương sao miền tây quê mình về nơi đây vẫn dương bao tình soy non trái ngon thanh trà hương đậm đà khó quên ta đưa nhau đến quê hương cầu kè thân thương bao năm trong lòng luôn giữ trà vinh thanh bình về càng về cha cũ người hơi trọn đời không quên về càng long nhớ thương thiếu cần thêm bánh tét quê hương nhớ về cha cũ người hơi trọn đời không quên